Kẻm gai bây giờ nó đang ở đâu Sao nó lại giết Đức Mát Cái hũ cốt này á Là của thằng kẻm gai Mày cho tao ba ngày tìm ra bằng chứng Nếu không Tao sẽ bắt nó đến trước mặt mày Hậu tạ một tỷ Thằng kẻm gai nó chết chắc Nếu xong ba ngày Tôi không có thằng kém gai thì sao Thì người nằm trong hũ cốt Là tao Không phải như suy nghĩ đâu Lúc em tới nó chết rồi chưa phải tin em Mày kêu tụi nó lật tung chỗ này cho tao Đứa nào cản, chém 13 cản, chém luôn Giờ này các anh chị tụ tập lên làm gì vậy? Dạ, tụi em hóng mát anh Quân Rồi mát chưa? Dạ, hơi lạnh rồi anh Quân Mày đang giữ cái tao cần Muốn trao đổi thì tới tìm tao Tao hứa sẽ cắt ngón tay của mày thật là chậm Để mày cảm nhận được Vì vậy tụi em chết mất xác cũng được nữa Nhưng mà thằng kém gai là thằng nào Mà hết lần này tới lần khác chị Bính Dực đó Đêm nay tôi mà không có kẽm gai Bà đi nhận xác hai đứa này nha Bà vì thằng kẽm gai Bà bỏ hai thằng em vào trong kia Bà bị điên rồi Đi bao nhiêu thì dành bao nhiêu đi Nhớ thắp cho tôi đẹp cây nhang Nhà thuốc Đường Hoàng Cứ lấy tên tiệm thuốc cũng cà khịa trên đường băng của tôi nữa Đường Hoàng là tên thiệt của người ta Chỉ có tên đường băng của ông là tên giả thôi đó Anh Nguyễn Văn Trinh <laughs> Hàng mày đứng im cho tao à Dạ Anh Trinh <laughs>